Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bung núi tiền giải bí cho Nguyễn Thành Nghị, Phạm Minh Chính đang đánh bạc Vào ngày đầu xuân vừa qua, chỉ mới mùng 3 Tết, ông Nguyễn Thành Nghị đã lên sóng nói về dự án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội Lúc đó, ông Nghị có khoe rằng ông Phạm Minh Chính đã hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện dự án này được biết hồi đầu tháng 8 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Nghị đã gom hàng loạt ông lớn của các ngành bất động sản như Vingroup, Sun Group, Novaland, Himlam, Bitexco, vân vân, vận động họ đồng hành cùng chính phủ xây nhà ở xã hội. Lúc đó, ông Nguyễn Thanh Nghị dự định tìm kiếm sự ủng hộ từ các đại gia bất động sản này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án với mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Đây là hình ảnh để làm 1 triệu căn nhà vào tháng 8 năm 2022, ông Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc với các đại gia bất động sản tại Việt Nam. Nhưng cho đến nay đã 6 tháng trôi qua mà hàng loạt các ông lớn trong ngành bất động sản đã đuối vốn. Vingroup thì đang huy động vốn không được và phải rời việc xây nhà máy VinFast tại Mỹ sang tận năm 2025. Novaland thì đang ngáp ngáp, không biết tồn tại được qua khỏi năm 2023 này nữa hay không. Him Lam thì đang bị điều tra vì doanh nghiệp này có dây dưa với Vạn Thịnh Phát trong một số dự án bất động sản. Khoảng 6 tháng trước, có vẻ như những đại gia bất động sản ai cũng đang khỏe mạnh. Tuy nhiên hiện nay thì tình hình quá ảm đạm. Trong khi đó, để xây dựng được nhà thì Bộ Xây dựng cần đến 95% là nguồn vốn tư nhân đầu tư vào. Bộ Xây dựng không thể đứng ra xây nhà mà cần có các đại gia nhảy vào tham gia. Vấn đề là khi những doanh nghiệp bất động sản đang chống chọi trước cơn bạo bệnh về tài chính ập xuống mà giao dự án làm nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp này thì xem như thất bại ngay từ đầu. Doanh nghiệp thì què, doanh nghiệp thì yếu, tham gia, làm nhà, làm sao cho thành công được một triệu căn hộ của ông Nghị. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bùng núi tiền ra cứu chính sách đầy tham vọng của ông Nguyễn Thành Nghị. Đấy được xem vấn đề là làm nhà, xem như khó có thể thành được thực hiện. Vấn đề bán nhà thì sao đây? Làm ra thì phải có người mua chứ. Căn nhà cho người thu nhập thấp ít nhất cũng cần từ 1 đến 2 tỷ đồng để mua. Với người thu nhập thấp họ cạnh đâu ra tiền mà mua đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nghị và Phạm Minh Chính cũng đã có tính đến tình huống này. Vào ngày 12 tháng 3, báo chí trong nước cho biết chính phủ đã chốt gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, dự định lãi vay mua nhà ở xã hội thấp hơn từ 1,5 đến 2%. Như vậy là chính phủ đã tính đầu ra cho 1 triệu căn nhà giá thấp. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Không phải tiền bung ra là có thể đến được túi người cần mua nhà, mà có khi nó bị nghẽn như rất nhiều gói kích thích khác. Những người có thu nhập thấp thực sự khó vượt qua vấn đề là trả nợ. Gói 120.000 tỷ đồng này khi triển khai ở các ngân hàng thương mại rất dễ gây biến tướng, tức là những người có nhu cầu thực sự rất khó có thể được duyệt cho vay, mà có khi gói vay này lại rót vào túi người giàu trá hình thành người nghèo. Trong khi đó, người nghèo thực sự lại khó tiếp cận được gói vay này. Cũng cần phải hiểu cho ngân hàng thương mại, nếu họ duyệt cho người nghèo thật vay thì khả năng họ ôm nợ xấu là rất cao. Cho nên khó có chuyện ngân hàng thương mại dầm giáp nghe theo chính phủ mà họ sẽ tìm cách lách để hạn chế nợ xấu. Họ tự bảo vệ họ trước là an toàn nhất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng đầy tham vọng của Việt Nam. Rõ ràng ông Phạm Minh Chính quyết định bùng gói 120.000 tỷ này là ông Chính đang giải bí cho Nguyễn Thành Nghị. Tuy nhiên, việc ra chính sách trên giấy hoàn toàn khác với việc thực hiện chính sách ngoài đời thực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 Lê Trương Hải Hiếu buông khối chỉ, Lê Thanh Hải vớ phao Võ Văn Thưởng. Lê Trương Hải Hiếu là con trai của ông Lê Thanh Hải. Hiếu thuộc lớp hạt giống đỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khi ông Lê Thanh Hải, khi còn là đỉnh cao quyền lực, đã xây dựng cho Hiếu theo sự nghiệp chính trị của cha. Hiếu sinh năm 1981, thuộc thế hệ đời đầu của lứa 8X. Năm 2015, khi ông Lê Thanh Hải đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Ông đã bố trí cho Hiếu giữ chức Phó Bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12. Lúc đó Hiếu đã là một lãnh đạo trẻ, nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ở tuổi 34. Đây là hình ảnh Lê Trương Hải Hiếu, con trai của ông Lê Thanh Hải. Sự nghiệp chính trị của Lê Thanh Hải đã chấm dứt nhưng của Lê Hải Hiếu sẽ bay cao nếu cha của cậu không phải từ bỏ quyền lực và về vườn vào năm 2016. Điều đáng nói là ông Lê Thanh Hải chính là người gây ra vụ dân oan Thủ Thiêm mà cho đến hôm nay nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết. Lê Thanh Hải cùng với Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đã gây ra nỗi oan khuất ngất trời cho người dân Thủ Thiêm, khiến người dân tan nát cửa nhà phải sống vất vưởng ở ngoài Hà Nội và khắp nơi để kiện cáo hàng chục năm vẫn chưa có kết quả. Vụ Thủ Thiêm, ông Lê Thanh Hải và tập đoàn lợi ích của ông đã đẩy một số người đến đường cùng phải tự vẫn. Đấy là tội ác. Nếu nói ở miền Nam gia tộc nào mạnh nhất thì ai cũng sẽ chỉ ra. Thứ nhất là gia đình Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang và thứ nhì là gia tộc Lê Trường. Lê là họ của ông Lê Thanh Hải, Trương là họ của vợ ông, ba Trương Thị Hiển. Em gái của bà Trương Mỹ Hoa, cựu chủ tịch nước. Sức mạnh của gia tộc này rất đáng nể, hầu hết các đời bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sau ông Lê Thanh Hải đều phải nể sợ. Từ Đinh La Thăng đến Nguyễn Thiện Nhân và giờ là Nguyễn Văn Nền đều không thể làm gì được ông Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến tận bàn bắt tay Lê Trương Hải Hiếu vào ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tuy là ông vua ngầm khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhưng khỏi khu vực này gia tộc Lê Trương không được mạnh cho lắm. Đó là lý do Lê Trương Hải Hiếu chỉ có thể luẩn quẩn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh chứ không thể ra trung ương hay được gửi đi nơi khác để phát triển sự nghiệp chính trị như con của Nguyễn Xuân Phúc và con của ông Nguyễn Tấn Dũng. Lê Trương Hải Hiếu đang là chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 từ năm 2015 cho đến nay. Vào năm 2021, Lê Trương Hải Hiếu kiêm thêm chức trưởng ban kinh tế, ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, vào năm 2018, Lê Trương Hải Hiếu từng bị kỷ luật vì dính đến vụ tình ái. Nhưng sức ảnh hưởng của gia tộc Lê Trương lên chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quá lớn nên không thể chất phế được Hiếu. Mặc dù vậy thì điều đó đã làm cho con đường tiến thân của Lê Trương Hải Hiếu không còn được hành thông như trước nữa bởi bên trên là Nguyễn Văn Nên, một cánh tay của Nguyễn Phú Trọng đang nắm chắc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lê Trương Hải Hiếu được ông Lê Thanh Hải cho học hành đến nơi đến chốn, có bằng thạc sĩ kinh tế và có cử nhân luật. Tuy nhiên, Lê Trương Hải Hiếu không thể bứt phá ra khỏi khu vực thành phố Chí Minh được bởi vết đen của ông Lê Thanh Hải còn quá lớn. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì Lê Trương Hải Hiếu cũng khó mà có thể tiến lên. Vào ngày 10 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng vi hành vào thành phố Hồ Chí Minh, báo chí đăng tin rầm rộ. Riêng báo Sài Gòn Giải phóng là chụp một tấm ảnh ông là Võ Văn Thưởng tới tận bàn để bắt tay Lê Trương Hải Hiếu trong lúc các đại biểu khác đã rời chiếc ghế. Tấm ảnh cho thấy đây là việc làm không hề tự nhiên. Bức ảnh này cũng thấy rằng Lê Trương Hải Hiếu ngồi nán lại để bắt tay tân chủ tịch nước, người lớn hơn Lê Trương Hải Hiếu chỉ có 11 tuổi. Đây là hình ảnh Lê Thanh Hải bật khóc khi ông Võ Văn Thưởng vượt mất chiếc ghế bí thư thành ủy vào tay Đinh La Thăng ở phút chót. Ông Võ Văn Thưởng được cho là có ân nghĩa với Lê Thanh Hải khi năm 2016 ông Hải định bàn giao ghế bí thư thành ủy cho Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên bất ngờ Đinh La Thăng bổ ngang chiếm mất. Sau đó ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa Võ Văn Thưởng ra Hà Nội giao cho chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Khi ông Thưởng đi ông Lê Thanh Hải đã khóc. Có người cho biết rằng khi đó ông Lê Thanh Hải đã gửi gắm con trai mình vào Võ Văn Thưởng. Nhưng Võ Văn Thưởng lại hỏng mất ghế